Xin chào anh em Tiếp tục quay trở lại với kênh nghệ chúng tôi Xin giới thiệu với anh em một chiếc uh, iPhone X Một trong những dòng máy đánh bài mới ra của hiện nay Sản phẩm này là sản phẩm mới nhất hiện nay là 021 này Anh em uh, đam mê chơi bài lá Anh em đi chơi Sử dụng tôi con máy đánh bài này tôi bảo với anh em Tự chính xác 100% dùn với em chơi liêng chơi vào cây chơi vào cào chơi sâm chơi phỏ được anh em nhé tôi ví dụ với anh em tôi dùng cái máy này để chơi liêng thì để anh hiệu quả của nó chúng ta đặt bài ra máy đọc 6 đọc bao nhiêu giá thì ta bỏ bao nhiêu giá em nhé đây chúng ta bỏ sáu lá theo như máy vừa đọc và chia bài tám chín mười này đấy tiếp tục có thứ hai này bỏ hai lá chia bài 7 điểm này đúng không bảy điểm là lớn nhất rồi anh em để tránh đánh thắng tiếp mà bắt cao nhá Đấy, hay quá một hai ba bốn năm tám điểm em này Đấy. thứ nhất trong cái nhà luôn cứ đảm bảo với anh em 10 ván như 10 nặng thắng không có độ sai không có xịt ở đây anh em à, đi chơi anh em chỉ cần là đưa bài vào thôi máy anh em có thể để cho người và em để chỗ ngồi chỗ ngồi anh em chơi và anh em đưa tay ra bluetooth hạt đỗ để anh em à, nghe và chỉ mình như mới thấy thôi người ta người ta rất là nhỏ rất nhỏ luôn nhá được ngón cách không thể nhìn thấy được đây chín điểm này sử dụng chiếc uh, à, APX này để đánh uh, liêng đánh bạc cây đánh phò đánh sâm hay đánh uh, à, chạ đánh uh, vỏ sâm này bạch cao này Đấy, bài đấy sẽ ok luôn gió này chín điểm nữa anh em này ok chưa anh em chiếc máy này vẫn gọi bình thường em sim vào gọi bình thường luôn Đấy, 90 g đấy rất ok đúng không ạ anh em nào mà có cái à, nhu cầu với cái con iPhone này đây là iPhone 3 mắt cam em nhé thì hiện tôi qua số điện thoại 0974 07 từ 3 hoặc 084 17 từ 9 anh em chỉ biết dùng con máy này thì có thể lên trực tiếp cơ sở chúng tôi để test thử hàng và dạy em có dùng máy này em nào đã từng à, dùng qua các máy đánh bài có thể muốn à, thay đổi một chút về cái à, kiểu máy thì liên hệ thông qua số điện thoại tôi đảm bảo cùng anh em đây là dòng máy mới điện này nó tổng bài nhanh hơn độ và mắt cam rộng hơn và chính xác cao hơn để anh em nào nhu cầu để tôi xuống điện thoại cho hình nhé xin chào anh em